Và căn nhà chúng ta thì nằm trên khu vực vị trí của đường à, Lê Văn Thọ thuộc à, phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà là có hướng chính là hướng nam nha quý anh chị. Và nhà mình thì được xây dựng với cấu là một trệt và một lầu này với một mặt tiền thiết kế theo phong cách uh, hình vuông và rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Nhà mình thì được nằm trên một con hẻm rộng lên đến khoảng uh, 4 mét và với căn nhà chúng ta thì một căn nhà xây mới và số hồng riêng, số hoàn đá hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi. Và căn nhà mình thì được gia chủ là và tiếp tục thì ờ, em sẽ ờ, quay cái khu vực con đường của nhà mình cho anh chị chúng ta xem nha với một ờ, căn nhà nằm trong một cái khu đồng bộ và xây dựng rất là an ninh và yên này có một con hẻm thì rộng lên đến khoảng gần 4 mét nha anh chị và khu vực vị trí của căn nhà chúng ta thì toàn những căn nhà lầu thôi và xây dựng thiết kế rất là đẹp luôn nằm trên vị trí ngay đường Lê Văn Thọ thuộc phường 16 và đây là toàn bộ những các cái khu vực vị trí căn nhà mình nhá căn nhà chúng ta thì có những căn nhà lầu luôn này anh chị đây và khu xây dựng khá là đẹp những căn nhà lầu thì rất là tuyệt vời nha quý vị Và không mất thời gian gia đình mình nữa thì em sẽ mời anh chị khách hàng chúng ta di chuyển vào bên trong để tham quan cái à, không gian và thiết kế của căn nhà mình nhá. Một căn nhà xây dựng và thiết kế mang một cái phong cách à, nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là mê ly nha quý vị. Vâng, và tiếp theo thì em sẽ mời anh chị khách hàng chúng ta di chuyển vào bên trong. Thì à, trước tiên chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt được gia chủ làm bốn cánh và khu vực à, bên à, trong đây nữa thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt nữa nha. Nhà mình thì có hai lớp cửa nha anh chị. Và khu vực đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực để xe máy này cũng như là khu vực phòng khách của căn nhà mình, khu vực bên ngoài nha. Với căn nhà xây dựng khá là đẹp và nhìn rất là tuyệt vời nha anh chị. Không gian à, nhìn rất là sang trọng và nhìn rất là đẹp. Và với căn nhà này thì em đang có giá bán chỉ với giá là 3 tỷ 750 triệu đồng thôi. Và khi quý anh chị chúng ta mua thì sẽ được gia chủ là tặng lại tất cả những các cái nội thất bên trong cũng như là sofa và giường, tủ và có uh, bộ bàn ăn. Đấy và kệ để tivi Đấy, và bên trong đây thì chúng ta sẽ đến với lại khu vực phòng à, bếp của căn nhà mình này và cũng như là khu vực phòng vệ sinh đây nhà khu vực bên dưới của phòng vệ sinh căn nhà chúng ta nha và khu vực phòng bếp đây thì à, với à, thiết kế cũng à, rất là đẹp nhìn rất là sang trọng này quý anh chị với một căn nhà được xây dựng với cấu là một trệt và một lầu hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh và có hướng chính là hướng nam đây và căn nhà mình thì có một cái diện tích là ngang 3 mét rưỡi độ sâu là 11 mét và xây dựng là một trệt một lầu khá là đẹp nằm trên ngay khu vực vị trí ngay sát bên với lại công viên Làng Hoa, chợ Hạnh long Tây và gần với lại khu vực siêu thị Lotte, đường Nguyễn Lượng nha. Di chuyển lên khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ đến với lại à, không gian à, phòng ngủ đầu tiên này. Thì ở khu vực à, cầu thang này thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các mặt đóng hoa cương và những cái tay vịn bằng gỗ cam xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực này. Và bên đây đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ này. Đây, phòng ngủ ở đằng sau của căn nhà mình nha anh chị. Với trang thiết bị và thiết kế rất là đẹp luôn. Đây, trang thiết bị ờ, của căn nhà chúng ta thì ờ, thiết kế rất là tuyệt vời nha, có cửa sổ nha luôn nha mọi người. Bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có đèn chiếu sáng và cửa sổ. Đây, với căn nhà có thiết kế và đầy đủ những tất cả những các cái công năng cho căn nhà mình. Và khu vực đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh. Đây khu vực phòng vệ sinh của căn nhà mình nha anh chị. Và đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ đường trước, phòng ngủ cũng khá là rộng này. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có những các cái hệ thống đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý anh chị. Và nếu như quý anh chị chúng ta đang quan tâm mà muốn sở cho mình một căn nhà với trong cái phần khúc khoảng hơn 3 tỷ đồng và dưới 4 tỷ thì đây là căn nhà để anh chị chúng ta lựa chọn và sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp mới à, xây dựng xong và thiết kế rất là à, sang trọng và nhìn rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Và một lần nữa thì video của em đến đây cũng như đã kết thúc rồi. Anh chị khách hàng chúng ta quan tâm thì liên hệ để đi xem nha. Và một lần nữa thì em xin chào.